Xin chào quý khách Bây giờ Hoàng Pino sẽ giới thiệu đến các bạn một cái à, dòng đàn à, Revere của hãng à, Casio BX850 Chỉnh à, vòi lớn lên một chút Rồi chỉnh nhạc demo ở đây Son chọn bài hát màu sắc thì quá là tinh tế dành cho người học đàn nha cái đàn này thì nó có chất lượng như là đàn piano cơ và nhạc sĩ hoặc là nhạc công cũng có thể sử dụng cái đàn này để hòa âm quán bar nếu mà diện tích khiêm tốn thì cũng có thể mua cây đàn này về chơi phục vụ quý khách Casio BX850 tự hào là một cái dòng đàn mang đến trải nghiệm toàn diện cho những người yêu thích âm nhạc mình có thể điều chỉnh âm thanh cỡ nhỏ lớn to tùy thích sao mọi người nếu muốn tìm hiểu hơn về cây đàn này thì đến shop Hoàng Piano Đàn được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản Cái phím đàn này thì bấm rất là nhạy Khách vô khách vô mọi người Dạ chào anh à